ok đây tôi cùng kiểm tra lại có hiện up xếp chúng ta sẽ sửa này sẽ thêm số 2 vào xếp lại đây đã ăn luôn vào trong ờ, data của chúng ta Angola. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học học Angola trên trang chủ bài số 15 này Bài này thì chúng ta sẽ đi ờ, tiến hành update hero. Bài trước thì chúng ta đã mô phỏng ờ, một ờ, backend chứa dữ liệu và chúng ta đã dùng phương thức HTTP để lấy dữ liệu ra. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào bài của chúng ta, bài update hero này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chỉnh sửa file hero detail chúng ta thêm button vào gọi hàm save ở dưới backend chúng ta chưa vào suộc app hero detail mở file html lên tôi sẽ cho button này làm trước button uh, go back của chúng ta tiếp đến thì à, chúng ta sẽ chỉnh sửa hàm xếp này ở với file ts ok như vậy là đã xong sau khi uh, update hero và subscribe xong thì ờ, chúng ta sẽ gọi hàm go back go back chính là hàm này trở về trang trước đấy một là trang ờ, danh sách hero hay là trang dashboard và chúng ta sẽ tiến hành thêm ờ, phương thức update hero của hero service chúng ta cùng truy cập đến file hero service ts Đây, à, chúng ta sẽ thêm vào hàm update hero. Ở ờ, những bài trước thì chúng ta mới ờ, làm phần xem thôi. Trong bốn cái CRUD, CRUD ấy, thì chúng ta mới làm cái ờ, read đọc dữ liệu ra. Chúng ta đọc từ file local này. chúng ta đọc qua service và bây giờ chúng ta đọc qua service HTTP thì có chậm hơn nhưng mà đúng thực tế hơn. Rồi, chúng ta đã có lỗi ở đây. Vì chúng ta thiếu uh, biến này, HTTP option. Chúng ta sẽ copy và paste vào. Chúng ta sẽ chuyển dữ liệu dạng JSON. Ok, như vậy là đã xong. Chúng ta cùng kiểm tra xem. Chúng ta sẽ nhấn tử vào một hero này đã có nút save và nút go back rồi trong trường hợp mà các bạn chưa hẹn nút save thì à, nhiều khi dữ, liệu uh, phần mềm của chúng ta chưa build xong chúng ta sẽ tiến hành là Ctrl C Ctrl C hai lần thì à, nó sẽ không build nữa và chúng ta sẽ tiến hành build lại phòng trường hợp các bạn không hiện nút xếp nhé hoặc là nút xếp không hoạt động thì hãy à, build lại tắt